thì à, bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho anh em cái trận giữa thằng empoli và Salentina diễn ra vào à, 23 giờ 30 tối hôm nay nha anh em. Thì anh em thấy trên phần màn hình của anh em là đội hình ra sân của hai đội. Bên phía empoli á chơi với sơ đồ là 4312 nè, còn bên phía Salentina chơi với sơ đồ là 3421. Thì hiện tại thằng empoli cũng đang có một cái vị trí rất là tốt nha anh em. Đây, À, anh em thấy uh, Empoli đang đứng vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng và có 35 điểm sau 33 vòng đấu. Thì hiện tại cái vị trí của thằng Empoli đang chắc chắn là sẽ không có nguy hiểm trong cái à, mùa giải này luôn. Thì uh, cái vị trí đèn đỏ dưới bảng xếp hạng là đang có 27 điểm thôi. Thì Empoli đang cách tới uh, 8 điểm. Còn trong khi đó Salentina tuy mùa này mới lên giải nhưng mà Salentina cũng đang có cái phong độ tốt hơn thằng Cremonese và Sampdoria luôn nha anh em. Thì Salentina đang có một cái vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và có 35 điểm sau 33 vòng đấu. hiện tại Salentina và thằng à, Empoli hai thằng đang bằng điểm nhau, chỉ cách hiệu số là một bàn thắng thôi nha anh em. Đó thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích thì bên phía đội chủ nhà trước nha bên phía đội chủ nhà trong 10 trận gần nhất á, thì à, Empoli chỉ mới thắng được hai trận thôi và để hòa một trận trước thằng AC Milan đó còn anh em thấy đặc biệt đặc biệt là thằng Salentina anh em nhìn trên phần màn hình thằng Salentina trong cái chuỗi 10 trận thi đấu của thằng Salentina chưa để thua một trận nào thắng hai trận và để hòa 8 trận đó anh em thấy cái phong độ cực kỳ của thằng Salentina là cầm hòa rất là tốt đó anh em thấy Salentina trong 10 trận gần nhất chưa để thủng chưa để thua chưa để thua một bàn thắng nào hết đó anh em thấy toàn là hòa nè ba điều hòa trước Valentina một điều trước Napoli và hòa trước thằng Torino một điều nữa nè hòa trước thằng Inter hòa trước thằng Sevilla và hòa trước Bologna thì nếu liệu cái trận này thằng Empoli có thể phá vỡ cái kỷ lực cầm hòa và giữ trong 10 trận gần nhất không để thua của thằng uh, Salentina hay không đó thì um, mình sẽ tiến vào cái phần mà trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu của thằng Salentina và Empoli trong 10 trận trong 4 trận gần nhất á, thì thằng uh, Salentina có cầm hòa hai trận và cầm uh, có để thua để thua thằng uh, à, Empoli với tỷ số là 4-2 trong mùa giải 2020 2021 nè nè. Đó anh em thấy chưa? Trước đó dưới giải đấu Serie B thì thằng Salentina có ăn thằng Empoli với cái tỷ số là 2-0. Thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất thì quan trọng là anh em nên nhớ hai thằng này đã không có khi nào mà dưới hai bàn thắng hết đó thì anh em có thể đầu tư cái mã kèo tài trong trận này rất là ok đó thì mình sẽ tiến vào cái trận um, gần nhất là hai đều trên sân nhà của Salentina trong cái lượt đi cho anh em xem đây thì anh em thấy trong cái trận đó thằng đội chủ nhà là Salentina chấp thằng Empoli với cái mã kèo là 0,25 và tỷ số là không đều. Hiệp 1 tỷ số là một đều luôn nha anh em. Thì anh em thấy trong cái trận đó thằng đội chủ nhà là Salentina cầm bóng rất là nhiều. Empoli chả chỉ cầm bóng được trong hiệp 1 thôi và hiệp 2 là nhường thế trận cho thằng Salentina cầm bóng rất là nhiều luôn. À, thì anh em thấy vào phút thứ 31 là bên phía Empoli có một bàn thắng nâng lên tỷ số 1-0 dành cho câu lạc bộ Napoli và phút thứ 39 là có bàn gỡ một điều dành cho Salentina. Và vào phút thứ 61 bên phía Salentina đã có bàn thắng nâng tỷ số lên là 2-1 nè. Phút 81 thằng Empoli mới gỡ lại được bàn thắng là hai điều. Thì anh em thấy hai thằng này trung bình á, nó chia đều hiệp 1 hiệp 2 có bàn thắng rất là đều nhau nha anh em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 đội chủ nhà nhưng mà anh em không nằm mã kèo chấp mà anh em chỉ có nằm mã kèo là thằng đội chủ nhà đó thì thì trong cái trận này anh em có thể chờ mã kèo thằng Empoli hạ xuống còn không đã đồng á thì anh em vào cái mã kèo đội chủ nhà Empoli đá đồng thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn. Anh em không nên vào cái mã kèo là thằng Empoli chấp 0,25 nha. Tại vì trong lịch sử của thằng Salentina này cầm quà rất là nhiều trận thì anh em chỉ chờ mã kèo xuống đá đồng thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo và anh em thắng nó sẽ cao hơn. Anh em không có nên vào cái mã kèo chấp 0,25 mà anh em nên vào vào cái mã kèo đồng thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao. Thì bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này luôn. Đây, thì mình có chốt cho anh em năm cái mã kèo trên phần màn hình để anh em có thể đầu tư hiệu quả nhất trong trận đấu này luôn. Thì anh em thấy những cái mã kèo mà mình chốt cho anh em nhiều mã kèo thì anh em đầu tư toàn là anh em thắng full kèo không, anh em chưa thua trận nào luôn nha. Đó, đó thì mình có chốt cho anh em là năm cái mã kèo là anh em đợi kèo thằng Emboli tuột xuống còn đá đồng nè anh em vào cái mã kèo Emboli đá đồng thì cái tỷ lệ anh em hòa kèo và anh em thắng sẽ cao hơn và anh em nằm thêm cái mã tài hai cho mình hiện tại là tài 2,25 mà anh em chờ ra sân 10 đến 15 phút thì nó sẽ còn tụt xuống cái mã kèo là tài 2 thì anh em vào cái mã kèo tài 2 trong trận đấu này luôn. Thì hiệp 1 anh em chờ trong vòng à, 20 phút nếu mà không có bàn thắng thì anh em sẽ vào tài là quân rung anh em quân rung hiệp 1 là tài 0.5 và um, nguyên trận thì anh em vẫn cứ nằm mã tài góc 9.5 cho mình hiệp 1 thì anh em vẫn nằm thêm cái mã tài góc 4.5 thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau trong cái trận nào cũng ra từ 10 quả góc đổ lên thì anh em có thể đầu tư cái mã tài góc này sẽ hiệu quả cho anh em hơn nhiều nè đó đó là năm cái mã kèo mà mình chốt cho anh em trong cái trận đấu này à, thì anh em cũng biết mình nhận định trước trận đấu cho anh em chỉ là những cái mã kèo để cho anh em tham khảo còn anh em muốn nhận được cái mã kèo chính xác nhất á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo hoặc cái telegram của mình có để trên phần để trên phần bình luận cho anh em thì anh em thấy cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng VIP 09 của mình để mình đưa anh em vào nhóm hoặc là hướng dẫn anh em đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn nha. Thì à, đến đây